trường trung học cơ sở Hải Khoa. Hòa chung với khí thế cả nước chào mừng 40 năm ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh, công lao cao cả đối với nhà giáo. Hôm nay, trường Trung học cơ sở Hải Khoa tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng giữa các anh chị em trong hội gia đình nhà giáo chúng ta. Về dự buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Văn Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự với buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta được đón đồng chí Phạm Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Thám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng ta còn được đón các bác trong ban liên lạc Hội cha mẹ học sinh toàn trường đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và các nhân vật chính trong buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay gồm có các anh chị em đã và đang công tác cùng các phu nhân, phu quân của mình về dự đông đủ đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị đại biểu, tất cả thể các anh chị em, buổi gặp đạo của chúng ta hôm nay ngắn gọn đảm bảo một số những nội dung sau đây. Một là ý kiến phát bảo phát biểu của bác Vũ Đức Chi, chi hội trưởng của gia đình nhà giáo. Hai là phần tặng quà tri ân cho các thầy cô giáo đã và đang công tác. Ba là phần phát biểu của đại diện các đồng chí lãnh đạo địa phương và nội dung cuối cùng là chúng ta cùng được tham dự với cơm liên hoan thân bằng. Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể của gia đình nhà giáo chúng ta hôm nay được đón đồng chí Phạm Văn Đà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây, xin trân trọng uh, giới thiệu và kính mời bác Vũ Văn Chi, Hội trưởng Hội uh, Gia đình Nhà giáo Liên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các đồng chí thường vụ đảng ủy, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, thưa toàn thể hội viên trong gia đình nhà giáo trong cái ờ, như chúng ta đều biết ấy, trong cái thời gian này cả đất nước ta từ trung ương đến địa phương đang làm tốt nhiều mà tốt để kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam đội văn bảy cuộc riêng thứ hạng thứ thứ nhất của toàn huyện ngoài những nỗ lực giảng dạy thì đồng nghiệp của chúng tôi luôn luôn tự học tập tự nghiên cứu những chương trình Ờ, đổi mới sách giáo khoa và chúng tôi cũng đã tham gia các cuộc thi chuyên môn của bộ và của sở giáo dục đặc biệt là cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do sở giáo dục tổ chức chúng tôi tham gia hai sản phẩm thì hai sản phẩm cũng đều đạt được cái ờ, đều được giải một giải nhất bài giảng thiết kế môn ngữ văn và khuyến khích môn khoa học tự nhiên lớp 6 à, ờ, với thành tích như trên và năm học qua nhà trường đạt được danh hiệu tiên tiến và xếp thứ 10 trên 35 trường. Và các các ờ, vị đại biểu, các anh chị em là trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng mà chúng ta dạy cô nên là sau bao nhiêu năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, các thầy cô đã được uh, nghỉ hưu về sống với gia đình uh, vui với con cháu nhưng mà hôm nay gặp lại các thầy cô sau bao nhiêu năm công tác vẫn rất là trẻ trung rất là khỏe mạnh và rất là uh, đầy nội lực đầy sức sống và trong buổi hôm nay trong ờ, ngày vui vui của ngành chúng ta hôm nay các thầy cô cũng để càng rực rỡ hơn tươi tắn hơn bởi những bông hoa uh, tỏa hương và khoe sắc ạ và chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay Vâng, vâng để à, chúc mừng sức khỏe tất cả các à, thầy cô à, và chúc các thầy cô có một cuộc sống ờ, bên con cháu ờ, vui vẻ với gia đình thật là vui vẻ và ấm áp và đặc biệt là phải giữ một cái sức khỏe thật tốt để những cái năm sau chúng ta gặp lại và chúng ta sẽ khoa học tự nhiên và tổ, tổ khoa học xã hội và tổ văn phòng ạ. Tất cả chúng tôi gồm có 21 cán bộ, ờ, hai uh, 21 đồng chí giáo viên và hai đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường. Và đây là những cái hình ảnh à, của các thầy cô trong tổ khoa học tự nhiên nó thì cả cái ra các đồng chí à, đứng à, của mình à, làm sao cho để chúng ta ghi lại được cái của mình thật đẹp nhất ạ à? ba con thêm tí có thể có thể xe cái cái bậc này được vâng và hôm nay rất là nhiều hoa và hoa rất là đẹp đại biểu và các ờ, anh chị em là hình ảnh các đồng chí giáo viên trong tổ khoa học ờ, xã hội à, trên đây còn có một số một số hình ảnh các đồng chí giáo viên có thể là rất là mới rất là lạ đối với hội gia đình nhà giáo chúng ta tí nữa ở trong cái phần thứ hai giao lưu thì chúng ta cũng sẽ được giới thiệu với các thầy cô ạ về các thầy cô ạ Vâng, xin mời bác Du đứng vào vị trí để chúng ta hãy nổ một tràng vào tay ạ. Và vâng, để cổ vũ các thầy các cô. Đây. Thank you triển thì à, đối với lại hải quan chúng ta nói chung và đặc biệt là trường trung học cơ sở hải quan nói riêng mình đã tạo nên cho một cái sự nghiệp ngành giáo dục rất là lớn mạnh trong suốt quá trình phấn đấu sự nghiệp của mình bản thân chẳng gánh cho tôi trò vườn tới đường này công ơn